cái cặp mà ban giám khảo là không tính điểm ờ, cái cặp em ấn tượng nhất hả ờ, là cặp này trời ơi tại sao tại sao lý do nào à, hai bạn có một sự kết nối rất là đặc biệt với những điệu nhảy cũng như là hòa quyện vào nhau trong lúc nhảy còn có một cặp đứng đây không nhớ được nào nhảy mà không nhảy cứ không? À, đây, đây chắc chắn sẽ là cuối bản rồi. À, tập thứ hai em chọn là tập này. Ở tập này là trúc luôn luôn. Mấy người đi vô giữa. Cảm dễ thấy à, còn ba bốn năm sáu thì em thấy đều nhau hết trơn còn chỉ có cặp này cặp cuối thôi cho nên là hình như ăn được quà hay sao ạ tức là mỗi một cặp có một phần quà dạ thì đó <laughs> ai cũng sẽ được quà không phải mỗi một hạt được một phần quà rồi sau đó bắn lộn giật lộn nhau ờ, nói chung là cũng xin chúc mừng các bạn vì ờ, đã thể hiện sự tự tin của mình và cái sự kết nối với nhau à, trong ngày hôm nay chúng ta hãy cùng vỗ tay cho nhau một triệu lên lớn được không ạ chúng ta rất là nhiều bây giờ tất cả những đạo cụ của tôi gom vô hết để khi tôi tặng quà xong thì các bạn sẽ mãi mê theo quà cho nên bây giờ gom lại hết đi cái gì mà lon rồi nhạc cụ gì còn đây mình tìm hết trong vòng trong vòng năm nốt nhạc rồi vô đi thứ này Thank you. vào vật chất mà đi vào tinh thần bạn này đã đưa tay trước à, thì như vậy là quyển sách này bạn hãy đọc lên cho mọi người ganh tị tức điên chết nó đây là một phiên bản cực kỳ hiếm và nơi đây một người đã sụp đổ về tình yêu đã ra phải chết nhưng nhờ cuốn sách này được mọi người yêu mến và ta đã sống dậy và đây là những bài nói nội tâm cực kỳ hay để giới thiệu chương trình ca nhạc để giới thiệu những cảm xúc tuyệt vời mà tôi chỉ còn một phiên bản cuối cùng để giữ để có thể cuốn thôi cho nên bây giờ tôi có thể xé ra để tặng mọi người mặt cờ nếu như em dám làm và nếu như mọi người kia dám nhận nghe thì em có quyền quyết định tôi xin đọc thử một đoạn nha rải cho thầy uh, xin thứ đi cưng vậy đó còn xác xác vô thì con mới đủ rồi mấy người đọc này không có nghĩa là mấy người được vậy mà một người được sắc thì đã sở hữu rồi nên nói vô rõ ràng nên là bất kỳ thế là tôi đã đến nơi từ khi dừng lại để người bằng tâm nhìn dòng thế thái gì rằng tôi như một vết đau nằm nghỉ từ khi trần thế vắng tôi ít ra có một chỗ ngồi hoang vu cái người nhận xác là cái người hiểu sâu nhất và anh ta là cảm động và biến thành hành động đó là tiến bộ tăng cho nên anh xứng đáng vì các bạn khác không được cho nên nghĩ rằng mình thờ ơ chứ mình mà cuốn theo cảm xúc này thì cũng làm tổn thương thêm còn anh ta đang biết rằng mình sở hữu châu ngọc cho nên anh ta lắng nghe từng lời từng chữ và từng ý và anh thấy cảm thấy tâm hồn mình được nâng lên một bước khác khi người chết đi thì để lại gì cho đời là bài học mà mỗi chúng ta phải luôn luôn phấn đấu bây giờ cái này có hai câu thôi tựa đề của nó là lẽ cùng em hãy đọc chạy đến mức mà không thể chậm được hơn nữa lẽ cùng làm sao làm ước cơn mưa nhỉ lắm trường nhân gian chậm lẽ cùng làm sao làm ước cơn mưa lắm chuyện nhân gian chẳng lẽ cùng định nghĩa là em nghĩa lại khi em ngủ cái đời là bằng nước có mặt trong rời xa đâu đó khi em còn thức ở nơi đâu còn tôi đánh đằng sau nỗi buồn em ơi còn đó lối mòn khi đôi chân đã không còn đi qua nữa em hạnh phúc cùng người ta rồi nụ cười em mỏng có nghĩa là tôi vui á tóc này mắt này môi nữa em nghĩ đâu chỉ đẹp một thời là xong phải đọc từng chữ như cái chữ để nó có hồn cái chữ để nó bay lên trong vũ trụ và em từ cảm xúc có việc đọc con tim hít thở thật đều và đọc chẳng cần ai nghe chẳng cần ai ngắm nhìn đừng làm cho chính mình thôi ban sơ một tin bão xa ta mọi lối bộ dọn nhà giúp em bao sơ một cơn bão xa ta bỗng lớn bỗng dọn nhà giúp em cảm xúc khi chúng ta là người dù bị chuyện nó xảy ra và nó đang nhức nhối nó đang làm tổn thương và như cô ca sĩ Khánh Ly thì khác cô ca sĩ Khánh Ly hát chuyện tình rất đẹp nhưng vết thương đã lành cho nên cô hát rất triết lý và đủ sức nhìn lại cái nỗi đau đến xé lòng ca sĩ thanh nam thì hát như cô đang cái chuyện đó vừa xảy ra và vết thương đó chưa lành còn đang rỉ máu và mỗi một người sẽ chọn một cách để phù hợp với giọng hát của mình với cảm xúc với hệ thần kinh của mình tiếng mì gọi đói khuya sợ cái ví nghèo tiếng rau khuất nẻo còn treo ngoài thềm cái mì gõ là cái rẻ nhất nhưng mình còn không có đủ cái ví nghèo để mua cái tô mì gõ rẻ nhất nữa cho nên tiếng rào khúc nẻo cùng treo ngoài thềm ôm cái bao tử trong khóc uống một ly nước lạnh ngủ một giấc qua đi ai đã từng như vậy sẽ thấy thấm thía vô cùng rồi em lựa cho anh hùng một cái đi thế là trong mới được tâm sự với cây đèn vỡ trong xó nhà một cây đèn vỡ đã cong rồi và vẫn có dư âm họ hát và truyền tải thông điệp thì họ phải thấm thông điệp đó họ đau cái nỗi đau của nhân vật cho nên cái phần đọc vừa rồi của hùng HKT nó như là thông điệp của bài hát người ca sĩ hiểu một ngàn và người nghe chỉ cần hiểu một trăm là mình đã thành công rồi mà hơn thế nữa âm nhạc là một vũ khí cực kỳ lợi hại nó đi thẳng vào trong con tim khi người ta say cái giai điệu người ta mê cái lời ca cho nên những người đã mê bài ca rồi mà ca sĩ lên hát sai một từ nhất là nhạc tiền chiến người ta nghe khó chịu đến mức người ta không thèm hiểu nó là cái gì nữa các bạn tâm sự với cây đàn vỡ thì các bạn biết cây đàn nó vỡ thì phím trùng rồi không có còn đơn được nốt nào hết trong xó nhà có nghĩa là người ta đã vứt nó rồi mà còn tiếc chưa có bỏ nó ra thùng rác trong xó nhà một cây đàn vỡ đã câm rồi mình hồi xưa mình chơi cho nên nó cứ còn vang trong tâm hồn của mình bây giờ nó không còn vang được nữa đã câm rồi câm là một từ nhân cách hóa của con người và các bạn có bao giờ thấy người cao nói chưa họ nói không được nhưng họ sống rất lạc quan mà vẫn có dư âm và ai cảm xúc được với câu này dù bạn là ai bạn có tâm hồn nghệ sĩ đó là sự rung động tinh tế mà người không có hệ thần kinh này rất khó để cảm nhận ngay mà họ cần thời gian để nói để hiểu và để yêu chính vì vậy thần kinh nghệ sĩ không có gì đó là phải là nghệ sĩ đó là một hệ sắp xếp của tự nhiên khi bạn có hệ thần kinh bạn có thể là hướng dẫn viên du lịch có thể là một doanh nhân có thể là cho nên nhiều doanh thơ rất hay nhiều doanh nhân hát rất cảm xúc là bởi vì họ có thượng kinh nghệ sĩ hay nói cách khác mỗi chúng ta đều có thể là một con người nghệ sĩ ẩn danh mà nếu như mình khai mở thì người nghệ sĩ ấy sẽ đường hoàng bước ra để chia sẻ yêu thương với cuộc đời hôm nay các bạn học một môn hoàn toàn mới trong chương trình huấn luyện của anh Bạch sau thời gian 3 tháng giãn cách tất cả những gì mà tôi đã giảng tại đây nhà văn hóa thanh niên này hơn 20 năm thì đây là buổi thể nghiệm lần đầu tiên không cần phải nói lý thuyết không cần phải nói là phải gây sự chú ý tối đa rồi mình mới nói một câu chủ đề không không có nói cái gì là lý thuyết hết mà bài dự thi của các bạn sẽ được phát bằng tốt nghiệp hẳn hoi với sự xác nhận của nhà nước nếu như các bạn tổng kết lại thành cái buổi học này là một chương trình giáo khoa để các bạn khác chưa học đọc cái chương trình của các bạn có thể hiểu được ba điều trong 10 điều mà các bạn nêu lên thì các bạn chứng minh được điều đó các bạn sẽ nhận bằng tốt nghiệp và đó là món quà lớn nhất mà tôi trao tặng với nhà văn hóa thanh niên cũng như tất cả các bạn tôi sẽ gửi cho bạn tâm cái mẫu bằng tốt nghiệp các bạn có thể xin về ở bất kỳ event công ty nào nếu các bạn có thời gian rèn luyện bởi vì 55 ngày là thời gian ngắn nhất để các bạn làm tốt khi mỗi ngày các bạn thực hiện điều đó 5 lần liên tiếp trong 55 ngày 5 nhân 5 nhân 5 đó là một nguyên tắc khoa học đã được tìm thấy mà MC Quỳnh Hương cũng đã giới thiệu trên kênh youtube của mình sau 55 ngày này có nghĩa là chúng ta bước sang năm 2022 và các bạn có thể trong thời gian đó muốn bổ sung kiến thức thì các bạn có thể tìm học bất kỳ nơi nào mà tôi xuất hiện cũng như những đồng nghiệp của tôi để các bạn làm giàu thêm kiến thức và góc nhìn của mình bởi vì quan trọng là góc nhìn mà góc nhìn thì có 360 độ nhưng đối với người MC nó phải là 3.600 độ có nghĩa là một câu nói các bạn phải nhìn chiều đứng chiều dọc chiều ngang chiều xiên chiều xé vân vân thì khi đó các bạn sẽ có một đáp án mà được đại đa số đồng ý đó là sự phản biện của tư duy phản biện mình tự phản biện tất cả những điều mình nói và mình không còn phản biện được nữa thì trong ngọn nó xuất hiện và lời nói của mình được mệnh danh là lời nói có bảo chứng có nghĩa là nếu như đồng tiền có bảo chứng thì mình có giá trị thế giới còn nó chưa có sự bảo chứng chưa đổi được thành vàng thì đồng tiền đó mãi là tờ tiền giấy lời nói của người dẫn chương trình sẽ trở nên có bảo chứng khi các bạn phải được kiểm tra thông tin của nó như một phóng viên quốc tế chuyên nghiệp người A nói chưa đủ, người B nói chưa đủ và chúng ta phải hỏi nhiều chiều, nhiều người, nhiều tài liệu và cuối cùng các bạn phải hỏi nhân dân tôi nói như thế này có được không? Nhân dân bỏ phiếu 80% 60% đồng ý thì cái sự làm lạ là mới là bất thường là kinh dị của các bạn sẽ được công nhận là sự sáng tạo và nhờ sự sáng tạo mà loài người tồn tại cho đến giờ phút này có thể bay vào vũ trụ có thể làm đi biển sâu mà ước mơ đó chỉ là viễn vông của những thập niên của những thế kỷ trước đây còn bây giờ bằng thế giới phẳng các bạn có thể đến bất kỳ nơi nào trên hành tinh này một cách dễ dàng bằng một cú click chuột mà thôi chúc các bạn nhiều năng lượng và đặc biệt là hãy sáng tạo trong từng phút giây bởi vì ngày hôm nay tôi dạy như thế này nhưng ngày hôm mai tôi sẽ phủ định tất cả những điều tôi dạy ngày hôm nay và tôi đưa ra một phiên bản mới tôi biết rằng nó là mới có nghĩa là nó chưa được công nhận nó chưa gọi là sáng tạo nhưng trong một ngàn cái mới nó sẽ có một cái được công nhận thì cái đó nó có giá trị sáng tạo và cứ như thế các bạn cứ làm đi cứ thoải mái cứ mạnh dạn thế sao các bạn cuối cùng sẽ ngồi nói chứ? là bởi vì nếu các bạn ghét một màu nào đó thì cũng đồng nghĩa là các bạn mất đi sự phun năng lượng của mình điều đó sẽ xảy ra như thế nào đây xin mời các bạn chú ý hồi nhỏ chúng ta đi học chưa biết chữ điều gì sẽ xảy ra trong đầu của mình one two three đường giả là những trang giấy trắng bắt đầu học những bài học đầu tiên vừa lớp mở giáo điều gì sẽ xảy ra one two three bắt đầu xuất hiện những người ảnh trắng đen và nếu như các bạn thực sự yêu mến tri thức và quyết định tin tòi bất kỳ nơi nào cái gì tài liệu nào ở đâu cái này con số các bạn bỗng nhiên thay đổi điều gì sẽ xảy ra cảm là mới làm là hay quá hay quá các bạn chẳng bao giờ làm cái gì đó điều gì xảy ra thì nó trái lại như mới siêu năng mà thôi cho nên một câu nhắn gửi đến các tình yêu của tôi có mặt hôm nay hãy làm việc nhỏ nhất với niềm đam mê lớn nhất và soi rọi vào đó ánh sáng là ánh sáng của tri thức từ một câu danh ngôn và có thể làm lại đi tất cả cuộc sống mình nhiều người xem bản án một cái danh ngôn hưởng hờ và cho đó là tầm thường thì cuộc sống người đó mãi tầm thường như ý nguyện của người đó còn người ta cho bạn ấy là thiên tài và thờ bạn ấy hơn tượng bạn ấy thì bản thân bạn đang kêu gọi người thiên tài trong người của bạn trỗi dậy chính vì vậy cho nên lời chê càng nhiều hạ mình càng sâu càng xuống với lòng đất kia và mình khen bất kỳ ai có nghĩa là nâng tầm giá trị của mình và cái nâng tầm giá trị không cần ai biết đấy mình tự biết mà mình tự vui với vũ trụ thì cuộc sống của các bạn như thế nào đường đẹp như ánh màu trước đó nó vòng vòng vòng vòng rồi xong hãy gặp mặt hôm nay sao vui quá ngày hôm nay hôm nay sao có buồn cưng lần anh ơi hãy đi về nhau nhé tất cả nhìn lòng xin hỏi bạn số một lên đây nó cảm thấy nó tê tê nó cảm thấy có cái gì đó nó làm thì nó là của mình đó rồi chàng đeo cho nàng nàng đeo cho chàng xin mời lên đây cặp số 2 nhắm mắt lại bắt đầu ai ở đây nói đi nói gì nói đi vô vô coi nó được gì tôi không biết đâu tại vì tôi biết tôi sẽ nói được các bạn em sẽ đọc bạn Thank you.